của của phần toán này. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết đầu tiên. Quy tắc tìm cực trị của hàm số Cái này thì ờ, gần như học sinh nào cũng biết rồi đúng không? Đến giờ này thì kem mà không biết cái này thì đúng là chúng ta phải xem lại cách học rồi Đầu tiên là tìm tập xác định của hàm số Đối với cái bài toán tự luận thì việc tìm tập xác định là bắt buộc Tuy nhiên là đối với trắc nghiệm thì chúng ta cũng không cần quá quan trọng quá ờ, quá quan trọng đúng không? Tiếp theo, tính đạo hàm f phẩy x. Sau khi tính đạo hàm xong thì chúng ta làm gì? Tìm các điểm tìm các điểm uh, làm cho cái f phẩy x này bằng không hoặc f phẩy x không xác định. Ok chưa? Từ đó chúng ta sẽ làm gì? Lập bảng biến thiên. Các em nhớ cho thầy bảng biến thiên thì ở đây chúng ta cũng ra được đó là gì? tính đơn điệu của hàm số luôn đúng không? Và chúng ta cũng kết luận được hàm số có những điểm cực trị là gì Cụ thể cực đại là gì, cực tiểu là gì Đó Đấy, Từ đó chúng ta sẽ kết luận được số điểm cực trị và điểm cực đại, điểm cực tiểu cụ thể như thế nào luôn Ok chưa? Đấy là đối với phần lý thuyết Thì các em chú ý này Riêng đối với cái bài toán tìm cực trị hàm tổng quát Có thể các em không không cần phải làm toàn bộ những bước như trên. Tại vì đối với hàm tổng quát, uh, các bài nó hay ra câu hỏi đó là gì? Uh, hàm số gx có bao nhiêu điểm cực trị? Đấy, nó chỉ cần hỏi, nó chỉ hỏi chúng ta là số điểm cực trị. Vậy chúng ta chỉ cần làm đến đến cái bước này này. Đấy, đối với bước này chúng ta ừ, giải quyết cái phương trình là gì? G phẩy x bằng 0 Sau khi giải quyết xong thì chúng ta làm gì? Xem xem là g phải x bằng 0 đó có bao nhiêu nghiệm Và nhớ cho thầy phải là nghiệm đơn Hoặc là nghiệm bội lẻ Nhớ nha, nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ Còn nghiệm bội chẵn thì qua đó không đổi dấu thì chắc chắn không có cực trị Ok chưa? Chúng ta có một số cái chú ý sau À, cái này ờ, thầy cũng đưa rồi, bây giờ thầy đưa lại thôi. Số điểm cực trị của hàm số trị tuyệt đối của fx là tổng số điểm cực trị của hàm số fx và số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx với trục hoành. Ở đây giao điểm này không ờ, không trùng với cực trị nhá, không trùng với cực trị. Ok chưa? Tức là số nghiệm của cái phương trình này. Đấy, f fx bằng 0. Đó, đấy là đối với hàm trị tuyệt đối đầu tiên. Hàm trị tuyệt đối thứ hai mà chúng ta cũng hay gặp. Số điểm cực trị của hàm số f